tại Phần Lan, quê hương của silicon. Nhai kẹo gum silicon sau mỗi bữa ăn là điều không thể thiếu. Bảo vệ răng ngọc kẹo gum không đường silicon là lốt tên.